Xin chào các bạn, hôm nay mình uh, tiếp tục làm đến tiệm của Nhật để mình uh, mua cho các bạn ở uh, IT ấy, cái bộ mặt uh, âm ly nè Đây là cái bộ mặt mà bạn ấy uh, muốn, muốn mua nè Đây là cái bộ lọc uh, CM770 Đây, cái máy này Cái máy này giá nó có nó là khoảng hơn 3 triệu mọi người trong cái bộ lọc này thì nó có phụ kiện là remote thôi nó có một chút cái xước còn các phụ kiện khác dây rỡ khác thì không còn nữa nay cái máy này khoảng 3 kg 3 kg hơn 3 kg các bạn này à, coi video mình ra ngoài nhờ mình à, gửi tiền cho mình và mình giờ mình mua cái máy này do bạn này ở ở Nhật Bản luôn nên à, mình mua dùm á mình gửi nó dễ hơn còn một số người ở Việt Nam thì phí gửi rất khá là cao nên mình hiện tại giờ đang dịch nên mình chưa có nhận được bây giờ mình à, đây là trong này trong này có remote kèm theo và còn dây nguồn thôi dưới nó còn hình như cái máy này khá là mới mọi người máy này còn bọc khá kỹ luôn nhìn khá mới mình nghĩ cái này máy này máy mới á remote nó còn ok luôn á bây giờ mình ra tính tiền cho máy này cho bạn nó nha nó đã gửi tiền cho mình là đã chụp hình và gửi tiền rồi bây giờ mình ra tính tiền tí nữa mình sẽ giới thiệu thêm mọi người một số Amni ờ, và loa bây giờ mình ra tính tiền máy rồi đã Let's go. 5円配りますけど入れま 500円とですね保証が10日間あるので何かあったらレシートと一緒に持ってきてくださいはいだからレシートですね cái kia là một này một giá là một sen sáu năm trăm yên này mình có vấn đề gì á thì mình đem cái hóa đơn này mình tới mình ờ, kêu người ta coi lại bây giờ mình à, sẽ giới thiệu cho mọi người thêm một số máy à, phục vụ cho bên à, âm thanh nha thì đây là cái cái bộ thu thu phát sóng cái bên tivi á radio cũng có mà bây giờ thì các tivi giờ nó đã kết hợp rồi nên máy này nó khá, khá cũ máy này khoảng 9 sen khoảng triệu tám thôi đây thuộc của hãng Yamaha mọi người nhưng mà hơi khá nặng á này 5 7 kg quá cái máy hồi nãy của mình thì khoảng 3 kg thôi đây là cái cái bộ khuếch đại công suất giá này khoảng 6 triệu thuế nữa thì khoảng hơn 6 triệu mọi người tiếp theo đó là có một, một cái bộ khuếch đại luôn này à, đam à, A2 200 máy nhiều ít chức năng hơn bộ kích đại à, âm thanh đó nó chỉ à, bên trái bên phải rồi à, tăng tăng nhỏ âm thanh thôi ở đây thêm một số máy khác máy V300 này giá nó là 1 triệu 8 á à này bự quá này cũng là máy thu phát sóng chào tất cả bà con à, chào đây là em nó hát hay đó mọi người có gì uh, inbox uh, facebook nó chưa ờ, chưa, chưa có người yêu đấy ờ, nguyên nguyên nguyên cái vàng này bữa đi chơi mà sao giờ hôm nay kéo nhau lên đây không biết ở đây tính đi đâu ạ à? coi máy gì ạ à? em đi mua đồ để biết uh, ờ, em đi mua đàn này về chơi à, mua đàn hả <laughs> đây là cái loa JBL ờ, rồi giá của nó là hai măng tám thế nó chắc khoảng ba măng á này sẽ 6 triệu rồi chơi video, video trước thì có cái anh kia hỏi cái cái loại uh, máy này nè cái loa này nè mình coi sau bluetooth cái loại này là bluetooth bluetooth nha mọi người một cái à, này cái nó bự lắm khá bự em khinh xuống khinh xuống à, coi đằng sau em thích hả ừ 30W 2 2W hả hai lo 30W ừ, hai lo hai mươi w ở đây nó sẽ có hai lo lọ giờ 20 nó có hai lo à nhưng hai à <laughs> về hả bye bye ở sau kết hợp này uh, bluetooth pin pin 24 giờ dưới là chống thấm nước mọi người ờ, à, này uh, hình này mô tả là chống thấm nước nè tại trời mưa là không có sai đó ơi cái này để chơi thôi mà <laughs> mẫu hả đầu tư dữ đây là cái dàn loa nè mọi người mình coi cái dàn loa này trước dàn loa này là một măng ba còn hai triệu sáu hai triệu bảy vé là hai triệu bảy ở sau đây là cái con sức nè 30W còn cái tần số à, hơi hơi hơi, à, hơi thấp 50 đến 60 à, Hz thôi cái này của Malaysia nha này chỉ có không không có dây gì hết chỉ có cái cấm thôi còn mấy cái rắc thì mình phải mua riêng này bảo hành 10 ngày mình đem về mình trong vòng 10 ngày mà nó có vấn đề gì mình đem mình trả lại cũng được dàn loa này nè cái lồng ngon 5 sen coi thấy ghi đây này là 59W công suất 59W tần số này cũng thấp bằng cái máy bên này này của Trung Quốc phải là 32W uh, nè mọi người tần số cũng bằng vậy thôi à không không có cao hơn 50 60 Hz thôi này của Trung Quốc luôn rồi cái máy này mình qua bao nhiêu này máy này có 3 sen nè, à 600 ngàn à anh này đây là cái dàn loa boss nè mọi người nó không phải sách tay không phải bluetooth nha hả này nó không phải bluetooth Xách tay thôi Cắn dây luôn hả? Cắn là thùng Đấy là cái đây là cái loại không có bluetooth mọi người Nó là thùng thôi à Cái này um, loại này uh, nghe rất là chất luôn Cái này mắc Âm bát, uh, ừ. âm bát nó cao Âm bát cao lắm này um, ba măng sáu luôn Cái này khoảng um, gần 7 triệu á Thế anh nghĩ 7 triệu Em cầm một cái xuống em ô cái cái này à, mình à, mình đặt mình đặt chân xuống mình có dây nó ừ, không phải là bluetooth đặt xuống mình à, mình cắm vô mình nghe thôi có không không dây cắm dây cắm cắm vô gì đâu không thưa bên này không có luôn hả ừ trời mưa có không hai máy này cùng bộ hay là khác bộ ta một bộ một bộ à, à một bộ nó một set nó là hai bên như loa thùng luôn á như thùng như những những cái ở đây mọi người một bộ hai loa nó sẽ là gần 7 triệu là chuột là giống Huy nè nó nhiều đời thôi ừ. chơi đi chắc còn ok mà ba sinh rưỡi ba sinh ba thằng em mình đang tính mua con chuột của này mọi người chuột apple phải không chuột apple à, giá trăm ngàn thôi <laughs> giá nó gần 700 ngàn cứ cứ quen dùng từ triệu <laughs> rồi mình đã giới thiệu cho mọi người ờ, này đồ cũ á dàn loa và âm ly á thì do là nó nó nhiều loại quá mình cũng không có thể nào mà review được ở đây thì các công suất ờ, lớn thì nó nằm ở đây nhưng mà nó bự quá mình không có đưa xuống ờ, cho mọi người coi được đây nè đây là cái loại âm ly có cái loa đây là những loại âm cái loa nó khá là bự mình không có lực ừ, bên này coi công suất cho mọi người xem được thì à, mọi người mà ai ở Nhật á hôm nay mình có mua dành cho một cái em ở Aichi cái bộ lọc á mình muốn mình mua dùm những cái gì á bộ lọc loa hay là âm ly á thì có thể liên hệ cho mình à, để mình mua dùm cho nha hôm nay là mình xin kết thúc video và cảm ơn mọi người xem video tạm biệt hẹn gặp lại ở video tiếp theo bye bye nha